còn cái kèo Real Sociedad thì trận này mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà Nhưng mà ra sân thì AS Roma đang chấp với mã kèo là 0.5 Thì mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là Real Sociedad được chấp 0.5 Thì cái trận này anh em cũng đã húp được cái mã kèo Real Sociedad nha Thì còn cái trận Villarreal thì mình cho tất cả anh em nằm Villarreal Thì cái trận này anh em gãi kèo nhưng mà nếu tính thì anh em cũng vẫn um, lãi nha thì nếu mà anh em xây sở được kèo anh em đánh được những cái mã kèo gốc á thì ngày hôm qua mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo 9.5 góc của thằng à, Arsenal thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo tại góc của Arsenal 9.5 góc nha thì trận này tới 10 góc luôn nha anh em thì anh em cũng đã húp được ừ, cái mã kèo tài góc này thì những anh em nào mà đang chơi á, trong nhóm của mình thì à, đều đêm nào cũng đãi nha anh em lãi không ít thì nhiều giống như hồi tối ti mình gãy um, một kèo Villarreal nè mình rải cái kèo ờ, toàn trận của thằng Arsenal nhưng mà mình húp đợi những cái kèo phụ mình cũng gỡ được nha anh em thì bây giờ mình sẽ đi vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa Southampton và Tottenham diễn ra vào lúc 22 giờ nha anh em diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 3 thì mình tiến vào cái phần bảng xếp hạng trên ngoại hạng Anh thì hiện tại trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh thì ờ, Tottenham đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 48 điểm sau 27 vòng đấu đang cách ờ, MU một trận và kém ờ, kém hơn MU 2 điểm nha anh em nhưng mà đang kém hơn cách thằng ờ, Newcastle 2 trận nhưng mà hiện tại chỉ hơn được thằng Newcastle tới có 4 điểm thôi anh em thì bởi vậy Tottenham phải cần thắng để nhân đôi cách điểm số điểm với thằng Newcastle nha anh em để thằng Newcastle lên vị trí top 4 thì uh, Tottenham đang ráng giữ vị trí top 4 để có thể được thi đấu C1 trong mùa sau nha anh em. Còn Southampton thì đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng và có 22 điểm sau 27 vòng đấu thì uh, Southampton trong cái mùa giải này Southampton đang có một cái chuỗi thất vọng khá là dài nha anh em. Thì mình sẽ vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía à, đội chủ nhà Southampton trong 10 trận gần nhất thì Southampton chỉ thắng được 3 trận và để thua 6 trận để hòa một trận trước uh, à, MU nha nè. Còn bên phía Tottenham thì anh em cũng thấy Tottenham trong 10 trận gần nhất thì Tottenham đã thắng 5 trận và để thua 4 trận và một trận bị quản. Ờ, một trận ờ, không phải bị quản nha anh em. Thắng tới 6 trận và để thua 4 trận. Về việc bên phía Tottenham cũng có cái phong độ đang rất tốt, đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng mà anh em. Mình tiến vào cái thành tích chơi trên sân nhà của thằng ờ, Southampton thì anh em thấy Southampton được thắng trên sân nhà hai trận, trong khi đó năm trận đấu thì Southampton đã để thua ba trận và để thắng được hai trận. Còn bên phía thằng à, Tottenham thì trong năm trận đấu gần nhất trên sân khách thì Tottenham đã thua 4 trận và chỉ thắng được một trận trước cúp FA là cái đội rất là yếu thì à, Tottenham mới thắng được thôi. Thì anh em thấy cái phong độ của thằng Tottenham cũng đang không tốt. Nếu mà chơi trên sân khách thì Tottenham chơi không tốt cho mấy nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử đối đầu giữa Tottenham và Southampton thì anh em thấy cái trận gần nhất à, lượt đi của thằng à, ngoại hạng Anh này á thì à, Tottenham đã ăn sâu thông tin với cái tỷ số là 4-1 trên sân nhà của Tottenham nha. Thì nếu mà đánh giá về cái thành tích um, của thằng Tottenham thì Tottenham nó rất là mạnh hơn thằng um, à, sau thông tin nhiều thì mình phải đi vào cái phần lịch sử của cái trận đó luôn nha anh em. Thì đây cái trận đó là Tottenham ăn với cái tỷ số là 4-1. Thì um, anh em thấy cái tỷ lệ kiểm soát bóng của thằng Tottenham mà cái trang sofa đang đánh giá ra là tới 77% và bên phía bên phía thằng sâu thâm tên thì hầu như là không được sự kiểm soát bóng luôn nha anh em thì anh em cũng thấy rồi nhà cái đánh giá rất Tottenham này rất là mạnh trong ờ, gặp khi gặp thằng sâu thâm tên thì anh em cũng thấy đánh giá tới 77,25% là bóng đã nghiêng về thằng Tottenham kiểm soát rồi còn quà tới 16% thì anh em thấy hai cái đã 90 gần 90 rồi thì à, bên phía sau thâm tên chỉ kiểm soát được 10% bóng thôi thì tỷ lệ sau thâm tên thắng là hầu như là không có luôn nha nè thì um, sẽ vào cái phần mà góc cho tất cả anh em xem thì trong cái trận đó 12 bỏ góc 10 góc nghiêng về um, Tottenham thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo tài góc 9.5 được nha thì uh, hiện tại mình nhận định hơi sớm nên chưa có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến thẳng vào cái phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này luôn nha thì nhà cái đang đưa ra là với cái mã kèo là Tottenham đang chấp với mã kèo là 0,5 tài xỉu 2,5 thì anh em nếu mà anh em xem trong những cái lịch sử đối đầu gần nhất của thằng Tottenham và thằng Southampton thì anh em thấy không có cái trận nào mà dưới 3 bàn thắng thì bởi vậy anh em có thể vào cái mã tài mạnh tay và anh em vào cái mã Tottenham chấp um, 0.5 được nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em thì à, cái trận này anh em cứ chốt cái mã kèo trên là um, đội sân khách đã Tottenham cho mình nha anh em cứ nằm Tottenham chấp 0.5 cho mình tài xỉu thì anh em có thể vào tài 2.5 anh em ở chơi ở ngoài á nếu mà anh em nào đang chơi bên ngoài quả thầu quả cò anh em có thể vào tài 2.5 còn hiệp 1 thì anh em cứ vào mạnh trai cái mã kèo trên là đội sân khách Tottenham chấp 25 mạnh tay luôn cho mình nha thì đó là ba mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em còn anh em nào mà muốn cập nhật cái kèo mà chính xác hơn á đây thì đây cũng là video nhận định trước trận đấu cho tất cả anh em thôi mình chỉ phân tích và nhận định sơ qua cái trận đấu cho tất cả anh em còn anh em nào mà muốn nhận muốn được cái kèo tỷ lệ mà chính xác hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình hoặc là cái telegram kèo bóng VIP 09 của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em cách vào nhóm của mình để anh em có thể nhận được nhiều kèo chính xác hơn chứ không phải giống như qua video nhận định thì à, mình chỉ nhận định sơ bộ về cái trận đấu cho tất cả anh em để anh em biết cái cách vào kèo này nó tỷ lệ nó ăn nhưng mà tỷ lệ không chắc chắn bằng trong nhóm của mình tới giờ có đội hình chính thức và mình cả cập nhật kèo trong nhóm cho tất cả anh em còn riêng về cái vấn đề mà bị đâm trước hoặc là bị à, thẻ đỏ đâu á thì mình còn có thể gửi kèo cho tất cả anh em để anh em còn xây sở kèo kịp chứ anh em chơi ngoài là thua nha và mình không có xây sở kèo được luôn nha anh em thì anh em chơi ngoài anh em cũng biết rồi anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu anh em không được đánh góc thẻ nè anh em không được đánh rung nè còn xây kèo thì anh em càng lại không xây được nữa thì bởi vậy anh em vào nhóm của mình thì anh em đăng ký một cái trang chơi là rất là hiệu quả cho tất cả anh em luôn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 thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau